Em sinh ra là để cháu trẻ Yêu thương là để bao chàng lầm Đường là để cho ai dân dương Tình yêu của anh trao em Tóm xá em trao em Gọi em để dành nào Ngờ gì một đêm mơ tương tư đến cả đời Em sinh ra là để cháu trẻ Yêu thương là để bao chàng lầm Đường là để cho ai dân dương Tình yêu của anh trao em Tóm xá em trao em Gọi em để dành nào Ngờ gì một tôi buồn một mình đêm la đêm qua Tự nhiên con người vô đứng trước cửa nhà À thì ra con bà bà sắp tới đây trâu Thiệp hồng trao tặng tay anh đâu có mau Vì anh thương em thương là để bao chàng lòng nhịp piano anh bồi hồi Bia đã ngâm, anh đã thấm hơi mấy say rồi Nhìn trời nhìn mây, ông bông đồ nô tung cánh bay ngang đời Người xuất gia, bỏ lại tiếng sao trời ơi Ngất hôm nay anh không sai không về đâu Hãy nắng hãy nắng hãy dâng ly tràn Mừng ngày nàng đã qua Cùng nhau hòa ca mình góp vui tưng ta đừng tưng tưng tưng từng từng Một chàng vỗ tay để cho buổi tiệc hôm nay được tưng bừng hơn được không ạ à? nhân sinh ra là để cháu già yêu thương là để bao chàng lầm đường là để cho ai xa xa Mà sao nói tới nói lui nói hoài nói quỷ nói dai nói dài Mà mày chưa bật nhà Nhanh nhanh giùm tao đừng làm tao nóng Tao nóng tao lên là bay hơi mệt tao nóng đâu xa mà thành anh em là cả thế gian này dù trái đất đến lúc tận thế anh vẫn yêu em không đổi thay chỉ thương em